thì uh, bây giờ ở trong cái mặt phẳng này người ta cho một cái điểm cố định điểm y chẳng hạn điểm y có tọa độ là ab là một điểm cố định nhá Đấy, một trong mặt phẳng người ta cho một điểm y cố định và người ta cho điểm m điểm m là điểm à, có tọa độ là y nhá điểm m này là một điểm di động nhá điểm m này là điểm di động Đấy, m có thể ở đây ở đây vân vân nhá điểm m là điểm di động nhá Đấy thế thì đây mở di động nhưng mà ở cái khoảng cách im bằng r nhé Đấy. cho điểm i là điểm cố định có tọa độ ab điểm m là một điểm di động nhé điểm m điểm di động sao cho khoảng cách của im luôn luôn mà không đổi nhé đấy thì tập hợp các điểm m nhé cách điểm y cố định một khoảng không đổi chính là quỹ tích của điểm M đấy chính là đường tròn tâm Y bán kính R. Như vậy điểm M sẽ chạy trên một cái đường tròn nhá. Đấy, như này. Đấy. Rồi. À, đây, tương đối tay vẽ như này. Điểm M sẽ chạy trên một đường tròn. Như này thôi thì M sẽ chạy trên đường tròn rồi đây điểm M đây rất nhiều điểm M có vô số điểm M thỏa mãn sau đây khoảng cách M I M hoặc MI nhá độ dài cái này này độ dài bằng E R đấy được chưa thế mà chúng ta biết công thức khoảng cách giữa hai điểm rồi được chưa nào IM bằng R thì ta sẽ tương đương với căn bậc 2 của lấy x trừ đi a tất cả bình phương cộng với y trừ b tất cả bình phương bằng r nhá. x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r. Như vậy ta bình phương hai vế để mất căn đi. Nhớ là r này một khoảng cách giữa hai điểm, r này là phải một số lớn không nhá. Đấy. Còn nếu trùng bằng không thì nó trùng nhau y mới trùng, mà trùng nhau rồi, chưa? Thế điều kiện của nó là r phải lớn không như vậy ta sẽ có một cái phương trình mới đó là x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương đây được gọi là phương trình của đường tròn đấy mà chúng ta học về cái này nhé đây là phương trình của đường tròn x trừ a tất cả bình phương cộng y trừ b tất cả bình phương bằng r bình phương được chưa nào đấy bây các bạn chú ý ghi lý thuyết này lý thuyết phương trình đường tròn ở dạng chính tắc đây là chú ấy có hai